khỏi luôn để ba tự quay cho không con quay hậu trường của ba dạ. ủa quay hậu trường gì nữa <laughs> quay là ba đang quay tại vì ba đã được kiếm tiền tài khoản accent phí mắt chứ gì vậy gì vậy quay qua quay lại vậy quay quay cười vậy đang ngày mấy đang ngày mấy giờ đang ngày mấy giờ ngày ba ba tháng mười hai và mẹ đang ghé tay cho một hàng quân gọi là đó thôi đâu có chọc em nè lũng lỗ tay em bây giờ tối 10 giờ 40 trời ơi kênh được uh, phép bật kiếm tiền đang làm rồi về đi kết thúc video đi các bạn con nhỏ mắm này nó đang quay mình nữa chứ ờ, rồi con nhỏ này chuẩn bị đi ngủ luôn rồi vậy đi dạ, goodbye see you again